8 gấp cho 9 ngày sau sẽ nổ về con 8998 anh em nhé. Những ai cảm thấy trùng cầu trùng máu thì chúng ta hãy vào tiền bia hơi trà đá nhỏ nhẹ 5-10 điểm ngày mai. Không trùng cầu trùng máu thì dừng lại mức tham khảo ở trên diễn đàn công khai này phải không ạ? Và ngày hôm sau 89 được nổ về cho chúng ta một nháy rất đẹp rất rực rỡ phải không anh em?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 từ chủ lô chủ đề thì hãy liên hệ vào Zalo 0917317801. Tôi sẽ đưa tất cả anh em về bờ vào mới tối phải không ạ? Tương tự như vậy thì ngày 22 tháng 1 8 cắt cho 3 ngày sau sẽ nổ về con 8338 anh em nhé. Những ai muốn về bờ thì hãy liên hệ vào Zalo của tôi phải không ạ? Và ngày hôm sau tạ hạ 82 được nổ về cho chúng ta một nháy một cặp 2882 phải không ạ? Nổ về rực rỡ tưng bừng phải không anh em? Cầu kèo là có thật 100% phải không ạ? Ngày 23 tháng 1, 9 cặp trong 4 ngày sau sẽ nổ về con 9449 anh em ạ. Rất đẹp, rất rực rỡ phải không anh em? Và ngày hôm sau, 914 được nổ về cho chúng ta một nháy rất đẹp phải không ạ? Cầu kèo chạy là có thật 100% anh em nhé. Và tương tự như vậy thì ngày 24 tháng 1,